hai bàn thôi đấy một đến hai bàn thôi anh em đá trên sân khách họ cũng thua khá là ít đấy trong khi đó à, lúc mà mà đá trên sân nhà thì cũng không thủng lưới à, nhiều cho lắm ừ, không thủng lưới nhiều cho lắm đó cho nên uh, cho nên uh, Chelsea mình vẫn đánh giá cái hàng thủ của họ ở thời điểm hiện tại tốt hơn ở so với hàng thủ của Arsenal đó còn hàng tiền vệ với hàng tiền đạo thì uh, nó nó nó không tốt là đúng rồi đó ok à, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tuấn bóng đá cũng như uh, Trịnh Tuấn soi kèo và fanpage soi kèo Trịnh Tuấn à, thì uh, trong cái khu khổ ngoại hạng Anh ở vòng 34 <clears throat> thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái trận đấu uh, hay và hấp dẫn và đặc biệt ấy anh em cũng hút được rất là nhiều những cái mã kèo uh, trong trận đấu giữa Man City ở uh, Manchester United, Newcastle ở uh, kể cả uh, Liverpool và Tottenham đấy thì uh, mình có phân tích và nhận định cho anh em thì uh, xin chúc mừng cho anh em nào à, chúng ta đã hút được những mã kèo của Man City này đó và mình nói với anh em rồi à, chúng ta chơi trong cái hiệp một trước ấy thì chúng ta sẽ hút được Man City và anh em hút cái kèo tài luôn ở à, chưa kể anh em chơi chung trang với mình anh em sẽ à, đánh thêm mã kèo rung còn MU thì à, mình cho anh em rung trong cái hiệp một ấy và nằm MU và nằm tài thì chúng ta à, gãy một mã à, húp một hút hai mã đúng chưa đấy còn Newcastle thì mình nói với anh em rồi à, chúng ta nằm Newcastle đấy và chúng ta có thể đánh cái kèo tài trong hiệp 1 mình ta đánh kèo tài cả trận cũng được đó và đem làm kêu Newcastle thì uh, có cái chiến thắng rất là ấn tượng trong đó kèo Liverpool và Tottenham uh, cái trận đấu này là một cái trận đấu cống hiến mà giàu cảm xúc đó nếu như trọng tài không uh, từ chối cái uh, một cái phục quả cái pha kéo người trong vòng cấm thì uh, Liverpool chưa chắc đã thắng được uh, Tottenham đó quả đó là không đưa va lên luôn em đấy quả phút thứ tám mấy ấy. đó à, nếu như có cái tình huống đó thì chắc chắn tỷ số sẽ là 4-3 nghiêng về cho liver mà cuối cùng thì liver gỡ lại bốn điều thì nó mới đúng nó mới hay à, nhưng chúng ta cũng ăn được ở ờ, những cái mã kèo ở trong cái hiệp 1 à, ờ, đúng chưa đây và chúng ta hút trong cái cả trận đấy và cũng còn một cái vài mã thì chúng ta có thể gãy nhưng tổng số trận mà anh em đã hút được khi chơi chúng mình và cũng như anh em xem phân tích nhận định đấy thì uh, thì thì uh, chúng ta uh, sẽ có lại đúng chưa uh, có thể uh, không thể nào hút 10 trên 10 được nhưng mà anh em húp 78, đó, anh em vẫn lãi đúng chưa nè đó còn chưa kể à, những cái trận đấu mà mình à, đẩy lẻ nữa cho anh em đó hoặc là những trận đấu của Việt Nam đấy trận đấu của Việt Nam thì mình đăng bên kênh ờ, trình tướng sơ kèo này đấy tuy là một trận đấu khó nhưng mà cũng ta hút được uh, mã Việt Nam hoặc là đem đánh rung trong hiệp 2 đó thì cho dù anh em đánh kèo tài hay là anh em đánh cái kèo trong hiệp 1 thì anh em vẫn hòa đúng chưa nó vẫn hòa chưa kể anh em có thể chơi được những mã kèo gốc đó vân vân đó thì à, đó là cái à, trong tuần rồi thì tiếp tục một cái trận đấu muộn mình muốn gửi đến em ở ngoài trận à, đấu sớm thì chúng ta còn có trận Arsenal và Chelsea. Đó ngoài ra trong trận đấu này thì còn ở trong ngày thi đấu này à, còn có những trận của Barca này, ở Real Madrid này, à, đó vân vân. Thì anh em nhớ là trong La Liga thì anh em hạn chế chơi những mấy đội Real hoặc là Barca ở thời điểm hiện tại rất khó để dự đoán đúng chưa? rất khó thì dự đoán họ có thể bán điểm bất cứ lúc nào và họ ờ, không còn cái động lực nữa rồi đúng cho anh em ở mỗi đội không còn động lực cho nên đá rất là khó anh em hạn chế hoặc là anh em có thể chơi kèo gung kèo góc này kia thôi đó trong giải ý cũng vậy ở giải ý ở tình hiện tại cũng khá là bịp đó, khá là bịp đó anh em phải lựa chọn những trận đấu hoặc là anh em chơi chúng mình anh em chơi cái kèo rung ấy kèo góc ấy hoặc là kèo thẻ thì mình thấy khá là ok ok quay trở lại cái trận đấu mình phân tích cho anh em đó là trận đấu giữa Arsenal sẽ gặp Chelsea một cặp đấu muộn vòng 4 thì hôm nay đây là cái tính chất của một một cái trận đấu mà Arsenal à, đang à, có cái trận đấu à, để thua à, trước Man City cũng khá là đậm đó và cái cơ hội vô địch của Arsenal trên lý thuyết thì vẫn còn cũng chưa nếu à, Man City à, sảy chân trong những vòng đấu sắp tới và Arsenal bắt buộc à, phải thắng Chelsea và trong khi đó Chelsea thì kể từ khi đã sa thải huấn luyện viên thì họ còn đang chật vật à, chưa Ờ, chưa gọi là uh, có một cái dấu ấn nào cả cho dù uh, huấn luyện viên Lam Park lên dẫn dắt cũng chưa thấy uh, cái sự uh, sáng suốt trong lối chơi uh, cũng như uh, cái lối chơi chưa thực sự thay đổi liệu hôm nay uh, đội nào sẽ giành chiến thắng đó và anh em thấy thì à, mình sẽ vào phân tích và nhận định nhanh cho anh em để anh em có nhìn khách quan à, chúng ta có thể vào kèo phân tích điểm mạnh điểm yếu của hai đội đúng chưa đấy đầu tiên thì chúng ta điểm qua về cái à, thành tích gần đây ở à, trong 6 trận gần đây giữa hai đội thì uh, các thống kê uh, đều nghiêng về Arsenal khi họ có 4 chiến thắng đó và hai trận thua đó và những cái trận đấu gần đây của hai đội ấy thì um, tỷ lệ về uh, tỷ lệ về xỉu 3 đó về tài 3 đấy nói nói chung là 50 50 đó, rất là khó dự đoán rất là khó dự đoán anh em đó tiếp nữa uh, anh em thấy về cái uh, thành tích uh, khoảng thời gian gần đây tổng luôn ở trên mọi đấu trường trong 40 trận đấu hai đội gặp nhau thì tỷ lệ Chelsea thắng 17% so với 14% của Arsenal đúng chưa anh em đó Tuy nhiên thì anh em để ý là khoảng thời gian trước đó là lúc đó Arsenal à, là đội bóng mà vừa chia tay huấn luyện viên Wenger đó còn đang xây dựng lại đó trong khi đó Chelsea à, có một vài cái sự ổn định ở trong khoảng thời gian gần đây à, kể từ à, kể từ cái mùa giải này ấy à, mùa giải này thì nó mới bất ổn thôi ở mùa những mùa giải trước thì Chelsea luôn luôn là những cái đội bóng mà khó chịu à, khó chịu và thi đấu cực kỳ hay đó bởi vì cho nên cái thành tích nó tốt hơn Arsenal là cũng đúng thôi à, Arsenal em để ý là mới đá hay lên từ khoảng mùa giải trước với mùa giải này thôi anh em đó bởi vì uh, Mikel Arteta quay lại cũng đập Arsenal xây dựng lại ngay từ đầu đó cho nên thành tích uh, về chiều chiều dài trong suốt quá trình đấy thì Chelsea tổng ra nhỉnh hơn đôi chút thôi đó 17 trận thắng so với 14 trận thắng và có 9 trận hòa đấy và hai đội này gặp nhau thì tỷ lệ là 50 50 ở giữa tài và xỉu rất là khó đoán đấy trong 21 trận thì 40 trận thì có 21 trận à, đi về cái kèo tài đó ok nha em đấy đó là cái thống kê à, bởi vì cái cái cái thành tích nó cũng khá là tương đồng khá là công bằng à, chúng ta phải dựa vào cái phong độ gần đây thôi à, thì cái tình hình phong độ gần đây trên mọi đấu trường thì rõ ràng Chelsea à, không thực sự tốt có 5 trận liên tiếp 5 trận thua đó trong khi đó bên phía của Arsenal họ vừa để thua à, trước Man City và cũng như trước uh, Southampton đó và trong năm trận gần đây thì uh, có 3 trận hòa một cái uh, một cái con số uh, mất mát 6 điểm ảnh hưởng rất lớn đến cái chức vô địch của của Arsenal một phần nguyên nhân là do cái hàng phòng ngự của họ thi đấu thiếu tập trung ở trong khoảng thời gian vừa qua đặc biệt là cái vị trí hôm trước mình phân tích cho anh em rồi đó còn lại thì uh, nhìn chung thì cái thành tích của Arsenal rất là tốt đó và trận thua của Man City là cũng đúng thôi đó, ờ, bởi vì ở thời điểm hiện tại để thắng được Man City là không hề dễ dàng đó bởi vì Man City quá quá là biến ảo quá là biến ảo đó đó là cái thành tích gần đây Arsenal nhỉnh hơn đôi chút trong đó thành tích về sân nhà sân khách ấy, thì sân nhà Arsenal đang có thành tích 5 trận bất bại đó trên mọi đấu trường đó và anh em thấy là trận gần nhất họ để ở uh, tên cầm hòa một đối thủ bên dưới bảng xếp hạng uh, để cầm hòa ba điều rồi trận này mình có phân tích cho anh em rồi ở sơ hở nơi hàng phòng ngự đó và đặc biệt là đá Pressing thì Arsenal chịu không nổi tiếp nữa bên phía của Chelsea trên sân khách ấy, thì họ chỉ có một trận trận thắng trước đội yếu Leicester City thôi còn lại là thua Tottenham này ở thua Dortmund này ở thua Wolverhampton và thua Real Madrid đó tuy nhiên thì anh em để ý là cái hàng phòng ngự của Chelsea thi đấu khá là khá là tập trung nha đó, thi đấu khá là tốt đó do cái hàng công cái hàng tiền vệ của họ chưa có sáng tạo và cũng như hàng công của họ hơi cùng thôi nhưng Chelsea lúc nào đá thủ cũng hay đấy anh em thấy là trong những trận gần đây họ thua cách biệt tầm khoảng một đến hai bàn thôi đấy một đến hai bàn thôi anh em đá trên sân khách họ cũng thua khá là ít đấy trong khi đó à, lúc mà mà đá trên sân nhà thì cũng không thủng lưới à, nhiều cho lắm ừ, không thủng lưới nhiều cho lắm đó cho nên uh, cho nên uh, Chelsea mình vẫn đánh giá cái hàng thủ của họ ở thời điểm hiện tại tốt hơn ở so với hàng thủ của Arsenal đó còn hàng tiền vệ với hàng tiền đạo thì uh, nó nó nó không tốt là đúng rồi đó không tốt như thế nào để mình tí nữa mình sẽ phân tích cho anh em đấy còn những cái số liệu thống kê ở thời điểm hiện tại thì anh em thấy là trong cái hiệp 1 tỷ lệ Arsenal ghi bàn ấy ghi bàn trong cái hiệp 1 này là 69% so với 47% của Chelsea để trong khi đó uh, ghi bàn trong hiệp 2 là 87% so với 33% của Chelsea đó uh, tiếp nữa thì anh em thấy uh, những cái dữ kiện trên thì rõ ràng trong hiệp 1 thì chúng ta có thể tin tưởng vào cửa Arsenal cũng được đúng chưa đấy tin tưởng vào cửa Arsenal bởi vì Arsenal mình tin là ít nhất phải có một bàn thắng trong hiệp 1 của kèo tài xỉu ấy thì à, kèo tài xỉu thì uh, ở thời điểm hiện tại thì trong hiệp 1 ta phải đợi hạ kèo xuống đấy giống như ngày hôm qua mình uh, mình mình đẩy kèo trong nhóm cho anh em chơi vậy anh em đấy thì trong cái hiệp 1 nè vô tài hiệp 1 mỗi trận năm sĩ khi tài xỉu nó hạ xuống đó tài còn 0.5 trận MU trận Newcastle này anh em thấy chưa thì cuối cùng là anh em hút full hai kèo đấy anh em không cần phải uh, phải đợi vào uh, phải đánh trước cũng được đợi vào trận đó đợi vào trận luôn đấy ngày hôm qua anh em hút rất là nhiều mã kèo Man City cũng hút trong hiệp 1 nè nằm Man City nằm tài đó trong cái hiệp 1 đó anh em thấy chưa đấy đẹp chưa kể là uh, anh em hút những cái trận của uh, Newcastle nữa nhồi Newcastle đó, nhồi Man City trong cái hiệp 2 đó thì anh em hút luôn đó là vì sao vì chúng ta có cái gian chơi đó, chúng ta chơi nó hiệu quả đó cái thứ nhất cái thứ hai nữa là làm là anh em chủ động không cần phải báo trước báo tiếng trận 5 củ 10 củ thì anh em đợi vào trận xem thế trận nó đá đó, lúc đó kèo hà xuống thì chúng ta chơi rất là dễ dàng đấy tiếp nữa à, đó là cái à, cái cái thống kê còn một số cái thống kê để cho anh em có thể tham khảo ở thời điểm hiện tại nữa à, đó là cái hàng công của hai trước khi tính hàng công thì chúng ta xét qua cái đội hình à, cái đội hình dự kiến của hai đội thì ở thời điểm hiện tại thì vẫn là cái đội hình cũ đó bên phía Arsenal thì bốn ba ba đó có cái vị trí vẫn có Zinchenko nha anh em đó, vẫn có Zinchenko tuy nhiên thì hôm nay thì gặp một cái hàng hàng tiền vệ yếu và hàng công yếu thì Zinchenko chắc chắn nó sẽ đá tốt hơn so với trận Man City thôi và cũng như có uh, sự hỗ trợ của Granit Xhaka đấy nó đảm bảo cái bọc lót của Granit Xhaka thì nó đá ổn hơn trong đó bên phía của uh, của uh, Chelsea thì uh, vẫn giống như uh, cái đội hình uh, của Ờ, của của bên phía à, của họ đấu với Brentford trận gần nhất ấy đó có một vài vị trí à, ví dụ N'Golo Kante quay trở lại nè đó vòng kết hợp với Enzo Fernandez nè tạo lên một cái cặp tiền vệ trung tâm thì thi đấu cũng khá là tốt đó tuy nhiên cái vấn đề của Chelsea ở thời điểm hiện tại là không có một cái vị trí gọi là kiến tạo đúng chưa không có vị trí kiến tạo một cái cầu thủ số 10 đúng nghĩa ở ờ, cái kiểu như uh, Phan Lam Bắc ngày xưa đó, hoặc là uh, kiểu như là Bruno, Bruno Fernandes của MU hoặc là à, cái cầu thủ kiến thiết à, kiểu như là Kevin De Bruyne của Man City cho nên cái phương án tấn công của Chelsea à, khá là khá là tối khá là tối anh em đó đó thì anh em thấy là dựa vào những cầu thủ như vậy thì anh em thấy cái mức độ mà ghi bàn của Chelsea anh em biết rồi khá là tối đó, với Kai thì có 7 bàn mà thôi đó Raheem Sterling có 10 có 4 bàn Mason Mount 3 bàn đó Conor Gallagher 2 bàn ở Koulibaly hai bàn ở bên Chilwell 2 đấy một thành tích rất là tệ trên hàng công ở hai một cái mình còn một mình martellini thôi cũng gánh đã gánh đủ cái hàng công ở gánh được muốn gần đủ cái hàng công ờ, của Havertz với Raheem Sterling rồi đó Buyo Saka nữa chưa gây Martin Oreira Rabi Jesus đó chưa kể cái quân bài chiến lược đó là Alessandro Chosat nữa đó còn kể cả Aran Saka thì em thấy cái hàng công của ờ, Arsenal ở thời điểm hiện tại chị chỉ thua kém đó, ờ, cũng thua kém mỗi Man City thôi nè đó ok nha đó. thì uh, rõ ràng ở ờ, cái vấn đề hàng công của uh, Chelsea thì chúng ta không lo ngại đó mà uh, cái điểm yếu của Chelsea á, anh em thấy á, là cái lối chơi của họ khi mà Van Lampard lên ấy, thì anh em thấy là chỉ chỉ có bóng đập nhã hai bên cánh đúng chưa đó, bóng đập nhã tấn công hai bên cánh thôi này đó tấn công hai bên cánh với sự cơ động của Ben Chilwell và cũng như uh, uh, Mudrid và và và uh, Ruben Lutuchek với Conor Gallagher đó, tấn công hai bên cánh đó, sau đó quấy rối hàng phòng ngự đối phương dồn hai bên cánh xong đó, chuyền về tiếng hai đó, chuyền về tiếng hai xong ờ, xong uh, xong rồi căng vào đó, căng vào sát vòng vòng 16 m 10 căng vào ở trong cho cầu thủ đánh đầu đó, hoặc là những cái pha pha pha tạt tầm thấp ấy đó tạt tầm thấp vào để cho cầu thủ đánh đầu đó, hoặc là uh, di chuyển không bóng để dứt điểm đấy thì anh em thấy đây là cái tình huống trong cái trận đấu với Brentford nè đấy những pha phối hợp của ờ, của bên cánh trái Ben Chilwell thôi nè đấy đập nhã đấy, đập nhã cầu thủ này đó xong rồi chạy chỗ đó, chạy chỗ đi băng lên dứt điểm thôi đấy anh em thấy không Ben Chilwell thì uh, Ben Chilwell thì anh biết tấn uh, tấn công tốt nhưng mà dứt điểm thì kém ở trong trận gần đây tịch ngồi rất là nhiều đó cho nên cái cánh này uh, cũng uh, cũng không cần uh, Arsenal cũng không cần phải lo bởi vì lúc đó còn một với Martin O'Reilly đấu rất là hay rồi chưa kể thua mắt ba tay nó có có thể bọc lót uh, cho cái vị trí này đúng chưa này đó À, tiếp nữa thì à, chúng ta thấy à, bên phía của Chelsea cái phương án tấn công của họ cũng không đa dạng ấy khi mà à, anh em thấy cái tình huống này khi bóng à, chuyền qua bên cánh trái nè đó làm cho cái hàng phòng ngự của đối phương gói loạn sau đó bắt đầu căng về à, căng về cái tiếng hai đó cái hai cho à, tiếng hai băng lên và tạt bóng vào bên trong đó tạt bóng gần 16 mét 10 này tạt à, tạt những cái đường bóng vào bên trong à, cho à, ra à, Raheem Sterling nè với Aubameyang à, dứt điểm đấy thì hai cái tiền đạo này á hai tiền đạo này cũng lâu rồi khá là lâu à, không ghi bàn rồi Aubameyang thì à, ở thời điểm hiện tại ấy, thì chấn thương à, mới quay trở lại trong khi đó Raheem Sterling là chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của Chelsea đó và cầu thủ này thì chơi bóng bóng thì cũng không tốt đó và và tác chiến độc lập á, thì không được bởi vì cái thể linh thể lực nó không có nó không phải như cái kiểu mà mà kiểu như Haaland hay là không phải cái kiểu như Ivan tony của Brentford đấy cho đó Aubameyang thì cảm giác bóng nó không có đấy cho nên cái tình huống căng vào hai cánh hai cánh tạt vào đó từ tầm khoảng 20 m 50 tạt vào vòng trong để cho cầu thủ dứt điểm thì thì nói chung là cái lối đá rất là rất là tù và ờ, đúng chưa em đấy thì cũng không ghi được bàn anh em thấy cái tình huống này tiếp nữa cái tình huống thứ hai đó tình huống thứ hai thì uh, anh em thấy là khi khi mà Chelsea uh, nó dâng lên tấn công cao quá đặc biệt là hai cái cánh bên Chilwell này uh, cũng như uh, ờ, Luttrich này thì chắc chắn uh, chắc chắn sẽ sơ hở nơi hàng phòng ngự đúng chưa anh em đó nó sẽ sơ hở nơi phòng ngự anh em thấy cái tình huống đơn giản như thế này ở uh, khi ở uh, khi khi uh, khi khi Ben Chilwell này uh, mất bóng này anh em thấy chưa mất bóng nhẹ cái thôi đấy thì cái, trong cái tình huống này Brentford ghi được bàn thắng ngay đó, mất bóng nhẹ cái chỉ cần một vài pha đập nhã đấy thì các cầu thủ của Brentford có bóng triển khai lên tiến trên lên thì lúc đó về phòng ngự không kịp anh em thấy chưa đấy đó không về phòng ngự kịp có ba cầu thủ đó, có ba cầu thủ luôn đấy anh em thấy xem ở trên này đấy mất bóng một cái à, bóng được chuyền cho cầu thủ này thì lúc đó Benchiwell đang đâu ạ à? à, Benchiwell đang đây đấy Benchiwell đang ở đây thì anh em thấy có tới ba bốn cầu thủ của Brentford đó dâng lên đấy anh em thấy chưa đấy thì rất là nguy hiểm luôn còn có hai khoảng hai cầu thủ ở dưới ông ông bên Chiwell chạy lên trên rồi đó thì em thấy là cái tình huống này là cái tình huống nâng uh, nâng tỷ số lên 2-0 của Brentford nè thì uh, cái lỗ hỏng uh, ờ, nơi nơi nơi hai cánh uh, của Chelsea vẫn còn đó đó anh em thấy đây là một cái tình huống mà tấn công bên cánh phải nữa nè đó vẫn như là cái uh, cái tình huống lúc nãy tấn công bên cánh cánh trái vẫn là có đường uh, xuống biên ở uh, xuống biên không uh, không thấy uh, sọc thẳng vào bên trong và cũng không đi bóng được vào bên trong nữa để căng ngang nữa mà có tình huống tạt bóng vào bên trong đấy tạt bóng vào bên trong thì cũng không làm ăn gì được thì anh em thấy rõ ràng cái phương án tấn công của Chelsea à, nó rất là tối ở trong khoảng thời gian gần đây à, đặc biệt là cái vị trí tiền đạo ở à, tiền đạo không có tiền đạo nào ra hồn ở khi đó Kai Havertz thì lúc được lúc dở đúng chưa ở Kai Havertz trận này ờ, chưa chắc có đá nữa hay không hay là cho Aubameyang cho nên ờ, cái vị trí thiếu một cái cầu thủ làm bóng đó thì ảnh hưởng rất lớn đến cái lối chơi đặc biệt hàng tiền đạo của Chelsea từ đầu tới giờ có ghi được bao nhiêu bàn đâu nè có ghi được bao nhiêu bàn đâu đúng không đấy và à, cái lối đá trong những trận gần đây thì mình vừa phân tích cho anh em đấy chỉ phụ thuộc vào hai bên cánh mà chắc chắn trận đấu này Arsenal nó rất là mạnh hai bên cánh khi hai bên cánh có Granit Xhaka này đấy cánh trái này ở Martinelli này chưa tể Martin Uriga kết hợp với Thomas Partey nữa thì ba cầu thủ này phối hợp nhường nhuyễn ở ở bên cánh phải đúng cho anh em đấy mình ném phải và khi mà Benji Well dâng lên rất là cao thì rất Buyo Saka rất nhiều cái khoảng trống để trình diễn đúng chưa đó có Thomas Partey phối hợp nữa ở cho dù Kante một mình Kante không thể nào quá xuyến được được cả hai cánh được đó Enzo Fernandez thì là mẫu cầu thủ không phải như Kante đó Enzo Fernandez thì chỉ là là cầu thủ mà là mà uh, tấn công thôi em đó cầu thủ tấn công thôi nó hợp với cái phương án tấn công hơn nhưng mà uh, ờ, Enzo Fernandez là không phải là một cầu thủ đánh chặn và thể thể lực tốt kiểu như Kante hoặc là Casemiro cho nên không thể nào quá xiết nổi đó. cho nên cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại ấy, thì ờ, rất là khó nói đó. Ờ, có thể Arsenal có thắng được cách biệt uh, Chelsea uh, hai bàn hay không hoặc là uh, có đi về cái vị tài hay không cái vị tài xỉu này hai trái 75 thì phải ba bàn anh em mới hút đủ nha đấy nhiều khi Chelsea nó thủ nó thủ chắc quá Arsenal công không không nổi nó nó nó chỉ ghi tầm khoảng 2 không thôi anh em đi tài là anh em sao bờ đúng chưa à, anh em thấy trong những trận gần đây Chelsea nó thua đấy nhưng mà thực sự cái cách nó thua thì muốn thua à, nó thua ít rất là bàn thắng luôn mà muốn thắng nó đậm thì cũng rất là khó đúng chưa anh em đấy, cho dù gặp bất cứ các đối thủ nào cũng vậy đấy tại vì cái hàng công nó hơi cùng thôi đó với với cái hàng công của Chelsea nó cùng như vậy thì liệu nó có ghi bàn thắng vào được vào lưới Chelsea à, của Arsenal hay không nó mới, nó mới là vấn đề đúng chưa anh em đó trừ khi Arsenal mắc sai lầm hoặc là hoặc là bị bị, bị thẻ hoặc là ben hay là trọng tài hay là gì đó thôi đó và nhìn chung lại cái trận đấu này thì thế trận vẫn là một chiều đó Arsenal vẫn là người chủ động nắm thế trận và về cái lợi thế sân nhà họ cầm bóng tốt đó quan trọng Arsenal ghi được bao nhiêu bàn vào lưới của Chelsea mà thôi đó ok nha cho nên cái tỷ lệ kèo à, anh em chơi kèo chấp trước đi đừng chơi chơi kèo tài xỉu đó và chúng ta chơi trong cái hiệp một trước bắt đầu từ từ kèo nó hạ xuống đấy tài xỉu cả trận nó hạ xuống bắt đầu chúng ta nhồi từ từ đó và kèo cả trận có thể nó hạ xuống nữa thì chúng ta nhồi đó thì mình vẫn kết Arsenal trong trận đấu này hơn tuy nhiên à, cái cách mà Arsenal đá như thế nào và cái cách Chelsea nó thủ ra sao đấy thì kèo tài xỉu chúng ta phải đợi à, vào trận chúng chơi thì nó sẽ an toàn hơn ở xem nó đá công ờ, công hay không có nhiều tình huống hay không còn tỷ lệ kèo chấp 3 phần tư thì hiện tại thì Arsenal vượt qua cái mức kèo chấp này rất là nhiều theo thống kê anh em đó trong 5 trận à, về hết 4 trận họ thắng rồi đấy và Chelsea cũng vậy Chelsea khi họ đá trên khách mà được chấp ấy thì họ cũng thắng rất là nhiều họ chỉ thua mỗi đúng một trận ở trước liver mà thôi em thấy còn lại là họ thắng kèo rất là nhiều nha đấy anh em thấy nè cho nên ở cho nên rất là khó rất là khó để dự đoán cái cặp đấu này nhiều dù gì đi nữa nhiều người vẫn tin tưởng rằng cái trận đấu này thì Arsenal sẽ có một trận thắng sẽ có uh, một cái thế trận tốt nhưng anh em nào biết À, là vào trận nó đá ra sao anh em có biết hay không anh em nào biết Arsenal đá sân nhà mà lại để cho sao tên cầm hòa đấy anh em uh, làm gì biết được cái thế trận nó như thế nào đó còn cái kèo chấp 3 phần tư ở thời điểm hiện tại thì 50 50 cũng cho anh em nó tỷ lệ 64 chứ là khi uh, khi hai trái rưỡi tài xỉu 3 phần tư tài xỉu hai trái 75 ấy đấy tài xỉu hai trái 75 thì Arsenal nó vượt kèo rất là nhiều ở trong khi đó Chelsea đá trên sân khách thì không vượt kèo cho nên nó cũng chỉ là 50 50 thôi đó cho nên ở ờ, cho nên à, mọi cái dự báo ở thời hiện tại thì cũng chỉ làm mang tính chất tham khảo còn cái kèo gốc ấy ở ờ, cái kèo gốc ấy thì Arsenal đá sân nhà gốc rất là tốt rất, rất trong những trận gặp nhau gần đây thì Arsenal đá sân nhà đều chiến thắng gốc ở Chelsea tỷ lệ gốc và hai đội này gặp nhau gốc về tài rất là nhiều gốc về tài rất là nhiều luôn Ở tuy nhiên thì trong những trận gần đây thì Arsenal đá trên sân nhà thì tỷ lệ gốc cũng à, cũng cũng khá là ít nha à, cũng khá là ít cho nên cái kèo à, tài xỉu gốc ấy thì chúng ta phải Ờ, phải xem à, nó nó tấn công biên hay hay hay không hay là tấn công trung lộ nhiều đó nhưng mà cái kèo đầu tiên thì mình thấy là anh em nằm cái kèo Arsenal chấp góc mình thấy khá là ổn đó, khá là ổn đỡ hơn là cái kèo tài gốc tại vì sợ là sợ Chelsea nó không có lên bóng được luôn ấy đấy thì làm gì mà nó có góc để nó chơi đó ok nha đó đó là cái kèo góc mình sẽ cập nhật sau và kèo hiệp 1 sẽ cập nhật sau trong nhóm khi gần tới giờ ổng lăn có đội hình đó giống như cái trận Chelsea ngày à, cái trận Tottenham với với uh, Liverpool ngày qua đấy thì trong cái hiệp 1 anh em cũng hút full luôn đấy hút full cái kèo tài trong hiệp 1 kèo tài cả trận ngay trong cái hiệp 1 luôn đó và hiệp 2 mình cho anh em nhồi cái mã rung nữa thì nó rung phút cuối đó phút cuối rung hai bàn luôn anh em hút phê luôn đó còn thống kê qua cái hệ số này thì Arsenal đang nhỉnh hơn khi có họ 93 so với 90 của Chelsea và từ cái dữ liệu kia thì máy tính tính thống kê được ấy thì Arsenal thắng trong trận đấu này tỷ lệ lên 60,3% và họ ghi ít nhất tầm khoảng 1 đến 2 bàn vào lưới của Chelsea và Chelsea cũng có thể ghi được một bàn đấy tuy nhiên thì đây là cái mức chỉ là dự báo thôi đó, như em thấy cái khả năng cái tỷ lệ đang cao nhất là cái vị đó là cái vị 21 và một đều nó đang khá là cân bằng khi mỗi vị đang 10% Đấy, 10% ok cho anh em đó cho nên các kèo tài xỉu rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm để chúng ta chơi giống như mình nói với anh em ngày qua mình có phân tích nhận định cho anh em trận đấu với Man City à, với Fulham đó anh em đấy chấp một uh, chấp một trái 75 là hơi là hơi căng đó anh em đó là hơi căng đó đó tại vì không có Kieran De Rainer đó ok nha đó cho nên mình nói với anh em rồi à, anh em phải đợi vào trận xem thế trận nó đá và chúng ta cầm cái trang chơi thì nó sẽ chủ động hơn em báo ngoài qua thầu qua cò rất là nhiều luôn đó, giống như trận Man City chắc chắn ngày hôm qua có rất nhiều anh em nằm Man City đó nằm Man City anh em sao bờ còn khi anh em chơi chúng mình ấy, anh em hút trong hiệp 1 rất là khỏe và hiệp 2 đó và hiệp 2 thì chúng ta uh, chúng ta nhồi uh, những cái mã rung hoặc là chúng ta đánh gốc đánh thẻ vân vân đấy thì anh em uh, từ hòa cho tới thắng uh, từ hòa cho tới thắng đó mình phân tích rồi ở cái kèo chấp đó rất là cao và đi đá trên sân khách mà không có Kevin De Bruyne nữa thì thì Man City nó nó nó nó thiếu cái sức sáng tạo ngay đó ok nha thì uh, đó là uh, cái cách chơi hiệu quả nhất mà anh em đang hút được rất là nhiều những cái trận đấu trong cái khuôn khổ Hoàng Anh uh, trong rất là nhiều tuần vừa qua rồi đó và còn lại là cái vấn đề anh em để có lãi trong trận đấu này thì anh em uh, liên hệ với mình uh, mình chỉ cho anh em cái cách đăng ký chơi chung đó để cho anh em chủ động hơn đó với số vốn 10 củ 20 củ hay là 5 củ gì đó thì mình sẽ chỉ cho anh em cách phân phối vốn chơi những mã nào ok và anh em sẽ đợi vào trận kèo nó hạ ở chủ động hơn rất là nhiều đó vậy thôi thì đó cũng là video phân tích nhận định về trận đấu giữa Arsenal và Chelsea một cặp đấu cũng rất là hay và anh em xem xong nhớ để lại cho mình cái nút đăng ký kênh ở follow của nhanh fanpage à, để mình cùng đội ngũ ekip có động lực lên tiếp những cái mã kèo chất lượng hơn cho anh em và đặc biệt lên tiếp những cái giải đấu SEA Games ở trên cái kênh chỉnh tướng soi kèo này cho anh em. Ok video của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn lại anh em vào những video sau. Xin chào anh em.